Tử vi tuổi Tý từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 21 tháng 2 năm 2021, tức ngày mùng 4 tháng 1 đến ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021 âm lịch. Người tuổi Tý sẽ có một tuần với đầy những thách thức đang ở phía trước, dịch mã động tinh chiếu thẳng báo hiệu những vất vả ngược xuôi vì cuộc sống, vì công việc nên con giáp này chẳng có nhiều thời gian cho bản thân mình Bản mệnh đang có nhiều dự định cho tương lai, song chuyện tình cảm chưa phải là vấn đề ưu tiên hàng đầu, nên tuổi Tý còn băn khoăn, chưa biết có nên tiến tới bước xa hơn trong mối quan hệ giữa hai người hay tạm thời giữ mối quan hệ yêu đương như hiện tại. Nhìn chung tình yêu chưa có dấu hiệu khởi sắc, về tiền bạc, tài vận của con giáp này chưa được ổn định, dù làm ra tiền nhưng bản mệnh lại chưa có ý thức tài chính, chưa biết tiết kiệm và chi dùng hợp lý, có thể bị kiếp tài làm cho mù quáng mà mua sắm, tiêu dùng quá đà và không kiểm soát được ham muốn của bản thân. Đầu tuần vận trình công danh sự nghiệp chưa được ổn thỏa cho lắm nhưng càng về cuối tuần thì càng được ấn quan hiệp lực giúp đỡ nên cũng suôn sẻ phần nào. Cấp trên thời gian này đang theo dõi năng lực làm việc của con giáp này nên hãy cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa nhé. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Sửu Người tuổi Sửu được Thái Dương cắt tinh trợ mệnh nên đường công danh sự nghiệp trong tuần sẽ có nhiều may mắn, con đường thăng tiến thanh thang rộng mở ở thời điểm đầu tuần. Chính vì thế con giáp này nên cố gắng nắm bắt cơ hội ngay trước mắt mình nhé. Tuy nhiên, ngay sau đó bản mệnh đã lập tức phải đối mặt với sự ghen ăn tức ở của tiểu nhân mà gặp phải khó khăn, trở ngại bất ngờ. Thậm chí có những lúc thiên quan làm cho con giáp này bất mãn, muốn buông xuôi tất cả chứ không muốn cố gắng thêm nữa. Cũng may là vận trình tài lộc trong tuần bừng sáng mang lại tia hy vọng mới cho tuổi Sửu. Cuối tuần sẽ là lúc tài lộc bùng nổ, cả người làm công ăn lương và người làm kinh doanh đều có được nguồn thu ổn định. Ngoài thu nguồn chính thì con giáp này còn có thêm các nguồn thu khác nữa. Có điều về phương diện tình cảm thì lại chẳng khá hơn là bao, tình duyên chắc trở, khó lòng có thể được như ý, không khí ảm đạm bao trùm, gia đình có nhiều vết sạn nứt khi mà bản mệnh quá bận rộn nên chẳng có nhiều thời gian để lo lắng chăm sóc cho những người thân yêu của mình. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dần Bước sang tuần mới, tuổi dần sẽ cần phải thận trọng hơn để không khiến cho nửa kia cảm thấy tổn thương. Mối quan hệ của con giáp này đang trong giai đoạn nhạy cảm mà nếu không cẩn thận thì có thể tan vỡ bất cứ lúc nào khi đôi bên không ai chịu nhường nhịn xuống nước. Trong tuần có thái tuế còn cảnh báo bản mệnh thời gian này đi đâu làm gì cũng phải nhớ giữ an toàn cho bản thân mình, chú ý nhìn trước ngó sau cẩn thận dù sức khỏe của con giáp này không bị ảnh hưởng nhiều bởi bệnh tật, nhưng có thể gặp phải những tai họa bất ngờ, không thể dự đoán được. Đầu tuần Tài Lộc rủng rỉnh, tiền bạc un un đổ về nhà. Chỉ cần người tuổi dần biết nắm bắt cơ hội thì chắc chắn thực thân sẽ chẳng để con giáp này chịu thiệt đâu. Bản mệnh còn có thể tăng thêm thu nhập cho mình từ người tay trái. Tài chính càng ngày càng sung túc, đủ để chi tiêu thoải mái. Đường công danh sự nghiệp gặp nhiều trắc trở, con giáp này không có nhiều cơ hội để thể hiện mình trong tuần này. Thường quan cho thấy dường như bản mệnh đang có những nhận định sai lầm, dễ dẫn đến những sai sót không đáng có và khiến cho công việc không được diễn ra ổn thỏa cho lắm. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mão Vận trình tình duyên của tuổi mão tuần này kém sắc, đào hoa ảm đạm nên con giáp này khó có thể có được những điều mình mong muốn. Dù được bách Việt trợ đào hoa, nhưng cũng chỉ đủ để giúp cho các cặp đôi không mâu thuẫn quá gay gắt đến mức tan vỡ mà thôi. Trong khi đó, người độc thân còn mải mê với nhiều mối quan tâm khác nhau nên có thể sẽ chưa để tâm đến những tín hiệu tình yêu xung quanh mình, cũng không quan tâm đến chuyện yêu đương. Thậm chí bản mệnh có thể từ chối lời tỏ tình của đối phương để theo đuổi mục tiêu của mình hiện tại. Thời điểm đầu tuần, đường tài lộc vượng phát, tiền bạc dễ kiếm hẳn so với cuối tuần, thích hợp để thực hiện những việc ờ, quan trọng về tài chính. Càng về cuối tuần thì tài khí càng giảm, kiếp tài xuất hiện có thể khiến cho những cơ hội tài lộc ít ỏi, không đủ để người tuổi mão có được điều mình mong muốn. Vận trình công danh sự nghiệp trong tuần này lại ngược lại khi mà bản mệnh có vẻ chỉnh mảng, thiếu tập trung nên có thể sẽ bị cấp trên khiển trách. Cuối tuần con giáp này sẵn sàng hy sinh thời gian rảnh rỗi để bù đắp lại những thiệt hại, chính ấn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao ở tuổi mão. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thìn Người tuổi thìn thời điểm này đang có thiên cẩu đeo bám nên đường tình duyên không được thuận lợi như mong muốn, có thể xuất hiện những vết sạn nứt do kẻ thứ ba đeo bám phá hoại, chen chân vào mối quan hệ giữa con giáp này và người ấy. Bản mệnh nếu không kiên trì và quyết tâm bảo vệ tình cảm của mình thì có thể tuổi thìn và người ấy sẽ bị chia cách mà không có cách nào để quay lại bên nhau hạnh phúc như ban đầu. Con giáp này đừng để những cơn hờn ghen, nóng giận làm bản thân mình đánh mất lý trí mà đưa ra nhận định sai lầm vận Trình công danh sự nghiệp trong tuần khá ổn khi mà bản mệnh nắm được trọng điểm của vấn đề và hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. chính Ấn cho thấy khả năng thăng tiến của con giáp này đã tăng lên rõ rệt, song vẫn cần phải cố gắng đảm bảo được phong độ, không bị sụt giảm thất thường. Về phương diện tài lộc thì người tuổi thìn khá may mắn khi mà tiền bạc trong tay không thiếu. Con giáp này bắt đầu từ giữa tuần sẽ khá bận rộn để nắm giữ hết những cơ hội phát tài đến bên mình dù bản mệnh là dân kinh doanh hay người làm công ăn lương thì cũng đều có cơ hội ngang nhau. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tỵ Tuổi Tỵ đang gặp phải nhiều khó khăn trên con đường công danh sự nghiệp ở giai đoạn này. Thiên quan cho thấy tiểu nhân đang không ngừng gây sóng gió để chiếm đoạt vị trí hiện tại con giáp này đang nắm giữ, mà chỉ cần một chút sơ sẩy bản mệnh cũng sẽ phải trả giá khá đắt thiên đức quý nhân cũng sẽ nâng đỡ, hỗ trợ con giáp này phần nào, nhưng mọi sự suy cho cùng vẫn phải phụ thuộc vào chính bản thân người tuổi tỵ, chứ không phải bất cứ ai cả bản mệnh nên suy nghĩ thấu đáo, cân nhắc kỹ càng để có những bước đi đúng đắn, giảm bớt thiệt hại có thể xảy ra đường tình duyên thịnh vượng, đào hoa phơi phới, mối quan hệ tình cảm tiến triển nhanh chóng, nhất là khi bản mệnh và người ấy đều đã tâm đầu ý hợp, hai trái tim cùng hướng về nhau. Chỉ cần con giáp này chủ động hơn chút nữa thì thời điểm hai người ở bên nhau cũng không còn xa nữa đâu. Tài lộc thịnh vượng, tiền bạc trong tuần khá lý tưởng khi mà nguồn thu nhập không bị bó buộc chỉ bởi công việc chính. Con giáp này khá khéo léo xoay sở nên dù có làm gì thì cũng không lo thiếu tiền. Chính tài cho thấy sự ổn định về tài chính, luôn giúp bản mệnh an tâm. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi ngọ Vợ trình tình duyên của tuổi ngọ vô cùng lý tưởng, người ấy sẽ tạo cho con giáp này những bất ngờ mà chính bản thân cũng không thể nào tưởng tượng được, tình cảm cũng theo đó mà thăng hoa rực rỡ, người độc thân cũng có thể gặp được ý trung nhân của mình. Trong tuần các khí vượng, việc kiếm tiền cũng trở nên dễ dàng hơn gấp nhiều lần, tiền bạc dồi dào sẵn sàng cho bản mệnh, thực hiện những mơ ước của mình, cả chính tài và thiên tài đều trợ giúp, nên chỉ sợ không có sức mà làm, chứ lúc nào cũng sẵn cơ hội phát tài, song bản mệnh vẫn cần chi tiêu hợp lý. Tuy nhiên, đường công danh sự nghiệp đang đứng trước những khó khăn thách thức khá lớn khiến cho người tuổi ngọ có phần bối rối. Bản mệnh chưa quen để xử lý những vấn đề nghiêm trọng nên cần phải may mò nhiều. Thương quan cho thấy con giáp này có thể gặp xung đột trong các mối quan hệ xã giao. Sự xuất hiện của bạch hổ hung tinh nhắc nhở bản mệnh chớ nên vì nóng giận mà đắc tội với tiểu nhân bởi hậu quả nhận được có thể vô cùng lớn mà chính con giáp này cũng không thể nào đảm đương hết được trách nhiệm, chỉ có thể nhận trái đắng về mình. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mùi Tuổi mùi nếu mong muốn có được hạnh phúc thì cần phải thay đổi mình ngay đi thôi. Con giáp này đang có những suy nghĩ cố chấp khiến cho hạnh phúc có nguy cơ bị lỡ dở. Đường tình duyên của bản mệnh chắc trở, mãi chẳng tìm được bến đậu cho con thuyền tình yêu. Tiền bạc trong tuần lại khá dồi dào, con giáp này biết cách quản lý tài chính của mình. Cuối tuần mới là thời điểm mà tài lộc vượng nhất. Thiên tài cho thấy bản mệnh có thể tăng thêm thu nhập từ nghề tay trái, thoải mái chi tiêu, tuy hơi vất vả nhưng còn hơn sống khổ sở vì thiếu tiền bạc vận trình công danh sự nghiệp tiến triển khá tốt đẹp, đầu tuần là thời điểm cát khí vượng, nếu có việc quan trọng thì người tuổi mùi nên sắp xếp để tiến hành trong thời điểm này thì hơn chính ấn sẽ giúp khả năng thành công cao hơn, con sắp này cũng đỡ tốn nhiều thời gian cũng như công sức. Từ giữa tuần trở đi, vận khí bắt đầu ảm đạm khi mà tiểu nhân không ngừng tìm cách phá hoại công việc của con giáp này. Cũng may có cát tinh ở bên nên thiệt hại không quá lớn, song bản mệnh cũng cần phải chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình. Chính vì thiếu tập trung nên mới gây sai sót, tạo cơ hội cho tiểu nhân phá hoại. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thân – vận trình tài lộc của tuổi thân trong tuần có phần lên xuống thất thường, dễ mất tiền vì mù quáng, đại hao hung tinh kết hợp với kiếp tài, gây ra những ảo tưởng khiến cho con giáp này đánh mất lý trí mà làm tiền bạc tiêu hao vô tội vạ. May mắn là về thời điểm cuối tuần thì tài lộc sẽ dần khởi sắc hơn khi mà thiên tài chăm chỉ làm việc để bù đắp lại những sai lầm của bản mệnh trước đó. Với sự thông minh lành lợi của mình, con giáp này có thể tìm lại được phần nào những gì đã mất. Đây cũng là bài học đắt giá cho tuổi thân. Chuyện tình cảm thì chẳng được may mắn như thế khi mà đường tình duyên của con giáp này có nhiều ngã rẽ. Bản mệnh có lẽ sắp tới sẽ chịu nhiều tổn thương bởi người ấy chẳng hề mảy may quan tâm đến cảm xúc của mình, đôi khi còn vô tư thể hiện tình cảm với những người khác phái. Sự nghiệp trong tuần có đôi chút ảnh hưởng bởi cảm xúc cá nhân, tuy nhiên con giáp này biết mình cần làm gì trong thời điểm này nên nhanh chóng khống chế được thế cục. Thiên ấn thể hiện sự linh hoạt trong cách xử lý vấn đề của bản mệnh, nếu chăm chỉ có thể xóa tan hết mọi khó khăn trước mắt. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Dậu Vợ Trinh tình cảm của tuổi dậu không được suôn sẻ cho lắm, bản mệnh đang băn khoăn, không biết phải lựa chọn thế nào cho thời điểm nhạy cảm này. Có quá nhiều người bày tỏ tình cảm, nhưng con giáp này thì chẳng hề rung động chút nào. Có lẽ vẫn chỉ là ngày lắm mối tối nằm không. Kiếp tài xuất hiện vào đầu tuần, báo hiệu những sự sụt giảm về tiền bạc trong túi của bản mệnh. Có nhiều việc cần phải chi tiêu mà đặng chẳng đừng. Tiểu hao an ủi khi số tiền mất mát không quá nhiều, song vì có nhiều việc nên vẫn khiến con giáp này thấy quay cuồng tiền bạc kiếm được chẳng là bao nhưng nhiều việc phải dùng đến. Bù lại càng về cuối tuần thì chính tài sẽ ổn định được tình hình khi mà người tuổi dậu có mục tiêu rõ ràng cho mình và quyết tâm để đạt được mục tiêu. có giáp này có thể sẽ có thêm nguồn thu bởi biết cách tăng thêm độ uy tín trong công việc của mình. Đường công danh sự nghiệp trong tuần tiến triển khá ổn định, không có quá nhiều khó khăn, trở ngại trước mắt – Tuy nhiên, tỷ kiên nhắc nhở bản mệnh phải kiên định với mục tiêu mình đã chọn, đảm bảo được hướng đi của mình chứ không phải sợ dẫm, mong chờ sự chỉ dẫn của người khác. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tuất Người tuổi Tuất khá khó khăn trong việc giữ gìn mối quan hệ tình cảm gia đình, đường tình duyên có phần kém sắc, không được thuận lợi cho lắm. Ngũ quỷ cho thấy tiểu nhân đang tìm cách để chia rẽ nhân duyên, khiến cho con giáp này và người thân trong nhà nảy sinh hiểu lầm với nhau tình cảm đôi lứa cũng dạn nứt khi thiếu tin tưởng nhau. Bản mệnh còn có thể mắc sai lầm khi không chịu tin tưởng lời người mình yêu, thay vào đó lại tin lời những kẻ xấu bụng đang lan truyền tin đồn thất thiệt. Mối quan hệ vun đắp bấy lâu nay có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Bù lại thì cả về phương diện công danh và tài lộc của con giáp này đều đang trên đà phát triển thuận lợi. Càng về cuối tuần thì cơ hội để người tuổi tuất kiếm tiền lại càng nhiều. Thần tài yêu ái cho bản mệnh nên việc tìm kiếm cơ hội phát tài trở nên dễ dàng hơn gấp nhiều lần. Công việc của bản mệnh trong tuần vẫn tiến triển tốt, đúng như kế hoạch, không có nhiều trở ngại khi được chính quan đảm bảo về khả năng thăng tiến trong thời gian tới. Nhờ có những thành quả đạt được mà con giáp này còn có thể vững vàng ở vị trí hiện tại, khẳng định được năng lực của mình. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi hợi Tuổi hợi trong thời gian này hung cát đan sen, vợ trình tình duyên khá khởi sắc, con giáp này còn độc thân có thể sẽ gặp được tình yêu của đời mình. Thái âm cát tinh sẽ xe duyên cho bản mệnh, nhất là nữ mạng có thể sớm tìm thấy đối tượng mình tâm đầu ý hợp để đi đến hôn nhân hạnh phúc đường tài lộc trong tuần không được dồi dào cho lắm, không phải con giáp này không kiếm được tiền, thời điểm đầu tuần bản mệnh còn có tiền bạc dùng rỉnh lắm cơ. Song từ giữa tuần trở đi, chịu ảnh hưởng của kiếp tài nên tiền cứ không cánh mà bay vận trình công danh sự nghiệp không được suôn sẻ cho lắm. Có lẽ đây là khoảng thời gian bất ổn của bản mệnh và cần phải tự mình dựa vào mình chứ không thể ỉ lại vào ai. Tỷ Kiên cho thấy con giáp này cần phải biết cách để giúp bản thân vượt qua khó khăn chứ chẳng thể dựa vào người khác những nỗ lực của người tuổi hợi sẽ được đền đáp xứng đáng. Càng về cuối tuần thì khả năng để đạt được mục tiêu của con giáp này càng lớn hơn. Thiên ấn đòi hỏi bản mệnh phải linh hoạt và sáng tạo hơn để có thêm nhiều cơ hội thể hiện năng lực và thế mạnh của mình cho công việc.